Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Để trở thành thành phố giàu nhất thế giới, cần hội tụ đủ các khía cạnh, kinh tế, văn hóa, dân số và cả con người. Các yếu tố này thúc đẩy sự phát triển mạnh của một thành phố, quốc gia trên thế giới. Các siêu đô thị hoặc thành phố lớn luôn là đầu não về kinh tế và văn hóa của một quốc gia, dân tộc. Không quá khi nói rằng, đó là những trái tim mang nhịp đập của sự vận động và phát triển mà mỗi quốc gia đang thể hiện từng ngày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 Moscow là thành phố lớn nhất và đồng thời là thủ đô của Liên bang Nga. Nơi đây hội tụ các trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của đất nước. Nền kinh tế phát triển mạnh nhờ dầu mỏ, thép và các mặt hàng xuất khẩu. Dù tốc độ tăng trưởng GDP chưa thật sự ấn tượng trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng tổng giá trị GDP của thành phố vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Năm 2021, GDP của Moscow đạt 520,1 tỷ đô la Mỹ, Theo thống kê, tại Moscow có hơn 70 tỷ phú với số lượng tài sản lên đến 301,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, người giàu nhất là Vladimir Putin với 19,7 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2022, Moscow được chọn là thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới. Người Nga là một dân tộc nổi tiếng với sự hiếu khách. Một điều thú vị nữa là người dân nơi đây không bao giờ chia tiền khi liên hoan, mà luôn có một người đứng ra thanh toán. Và đặc biệt, họ rất có ý thức về việc vứt rác đúng nơi đúng chỗ. Đó là lý do thành phố này luôn sạch sẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Moscow cũng là nơi có luân phiên các sự kiện thú vị, triển lãm, lễ hội, biểu diễn, hoạt động tham quan, hòa nhạc chạy marathon. Thành phố cũng sở hữu hệ thống tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới và hàng loạt những công trình đẹp nổi tiếng thế giới như Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Nhà thờ Thánh Basin, xếp ở vị trí thứ 9, Chicago, Hoa Kỳ. Góp mặt trong danh sách này, hiển nhiên không thể thiếu các thành phố của Mỹ, và Chicago là một đại diện tiêu biểu. Chicago có diện tích 606,1 km vuông với dân số 2,7 triệu người và tỷ trọng GDP đạt 524,6 tỷ đô la Mỹ được thành lập vào năm 1833. Với việc tăng mạnh dân số và kinh tế, Chicago nhanh chóng chuyển mình, trở thành một thành phố hàng đầu của nước Mỹ, nổi tiếng về tài chính, sản xuất công nghệ cao. Không chỉ là một thành phố giàu có với những tòa nhà trong trời, Chicago còn là địa điểm du lịch lý tưởng khi sở hữu nhiều danh lam thám cảnh, văn hóa như nhà hát Chicago, bảo tàng lịch sử Phèo, Vị trí thứ 8, Bắc Kinh, Trung Quốc song song với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Thủ đô Bắc Kinh cũng vươn mình vào hàng ngũ các thành phố phát triển hàng đầu thế giới. Trong vòng 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố luôn duy trì mức trên 6%, có giảm mạnh trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, nhưng ngay lập tức tăng vọt trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Năm 2021, tổng giá trị GDP của thành phố đạt 564 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cả nước Thụy Điển là thành phố có nền kinh tế dẫn đầu đất nước, gồm có 1,5 tỷ dân. Dễ hiểu khi mức sống ở đây rất cao so với mặt bằng chung của Trung Quốc. Đường phố luôn trong tình trạng tắc nghẽn và chất lượng không khí cũng ở mức đáng báo động. Đặc biệt, Bắc Kinh có cả một hệ thống các hầm trú ẩn được xây dựng từ những năm 1960, 1970. Hiện nay, được hàng triệu người dân sử dụng để làm nơi cư ngụ dưới lòng thành phố xa hoa. Bên cạnh vị thế kinh tế hàng đầu khu vực, Bắc Kinh còn là trung tâm chính trị, văn hóa Trung Hoa, với các công trình kiến trúc nổi danh, thu hút du lịch toàn cầu như Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Công viên Thiên Đàm, cùng với sự hội tụ của văn hóa ẩm thực đa dạng, từ ẩm thực Bắc Kinh, Sơn Đông đến ẩm thực cung đình. bây giờ là vị trí thứ bảy, Thượng Hải của Trung Quốc. Đất nước tỷ dân tiếp tục góp tên một thành phố vào top 10 thành phố giàu nhất thế giới, đó là Thượng Hải. Thành phố này có diện tích 6.340 km vuông và có dân số lên tới 27 triệu người. Xuất phát là một làng trài hẻo lánh, thế nhưng Thượng Hải đã nhanh chóng vươn mình, đạt tốc độ tăng trưởng GDP đáng kinh ngạc Hiện nay, Thượng Hải là trung tâm tài chính, công nghệ, du lịch và sản xuất các hóa chất, thép công nghiệp hàng đầu của Trung Quốc với mức giá trị GDP lên tới 602 tỷ đô la Mỹ. Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, con số này còn lớn hơn tổng GDP của 81 nước thuộc nửa dưới bảng xếp hạng các quốc gia theo mức GDP. Rõ ràng, Thượng Hải xứng đáng nằm trong top những thành phố hiện đại và xa hoa nhất trên thế giới được mệnh danh là Paris của phương Đông. Thượng Hải cũng là nơi hội tụ những đặc sắc của văn hóa Trung Quốc, mang hơi hướng vừa cổ điển vừa hiện đại, tạo nên sức hút riêng của thành phố. Cùng với tinh hoa ẩm thực đặc sắc như vịt quay, bánh bao Thượng Hải, gà nướng, cuộc sống nơi đây thực sự đan xen giữa nét hối hả và nét yên bình. Người ta vừa có thể choáng ngợp trước những dòng người hối hả trên đường đi làm hàng ngày, và cũng có thể cảm thấy bình yên khi ngắm những người già tập luyện thái cực quyền tập thể dục, đi bộ mỗi sớm mai. Cùng với sự giàu có và sầm uất, Thượng Hải là nơi rất phức tạp về nạn di dân ồ ạt và sự phân hóa giàu nghèo. Những tòa nhà chọc trời và cuộc sống đô thị sôi nổi là điều sẽ khiến bạn cảm thấy ấn tượng ngay khi đặt chân đến nơi này. Vị trí thứ 6 Osaka, Nhật Bản Các nước châu Á ngày càng cho thấy sự phát triển kinh tế vượt bậc. Nằm trong danh sách nhà giàu không chỉ có những cái tên đến từ châu Âu, châu Mỹ, mà còn là sân chơi của nhiều thành phố đến từ châu Á, trong đó có Nhật Bản. Thành phố mà chúng tôi nhắc đến là Osaka. Osaka có diện tích 221,96 km vuông, với dân số là 2,87 triệu người. Tỷ trọng GDP thành phố này đạt tới 654,8 tỷ đô la Mỹ. Osaka hiện là trung tâm kinh tế lớn của xứ sở mặt trời mọc, nổi tiếng với các ngành công nghiệp nhựa, dệt may và luyện kim. Ngay từ thời Trung Cổ và cận đại, Osaka đã là trung tâm thương mại ở Nhật Bản. Sự giàu có của Osaka còn đến từ việc thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Do có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như thành Osaka đến Kizomizu. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 5, thủ đô London của Anh. Là thủ đô của nước Anh, có bề dày lịch sử hơn 2.000 năm tuổi, London được biết đến là một trong những trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa lớn nhất trên thế giới. Từ mốc GDP hơn 200 tỷ đô la Mỹ năm 2000, London đã vươn mình mạnh mẽ và đến năm 2020, con số này đã tăng gấp đôi. Năm 2021, GDP của London đạt 731,2 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là trung tâm giao dịch chứng khoán số 1 của châu Âu, với khối lượng giao dịch cổ phiếu lên tới hơn 10 tỷ đô mỗi ngày. Tại London, ngành tài chính phát triển rất mạnh. Thu nhập từ xuất khẩu tài chính đóng góp rất lớn vào cán cân thương mại của nước Anh. Không chỉ vậy, đây còn là trung tâm lớn về vận tải và hàng không quốc tế, với rất nhiều sân bay. London là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty hàng đầu Vương quốc Anh và các công ty lớn ở châu Âu. Thành phố hiện là nơi sinh sống của 55 tỷ phú, với tổng giá trị tài sản lên đến 226 tỷ đô la Mỹ. London sở hữu một nền văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc trên thế giới. Đó là lý do mà đường phố London luôn đầy ắp những tiếng nói, màu da và những đặc điểm văn hóa đan xen. Có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất đến với bất kỳ ai từng ghé thăm thành phố này là hình ảnh những chiếc xe buýt hai tầng đỏ sặc sỡ, luôn đầy áp khách tham quan ngao du khắp mọi ngóc ngách. còn bây giờ là vị trí thứ tư, thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Xứ sở Kim Chi cũng cử Seoul là đại diện góp mặt vào top 10 thành phố giàu nhất thế giới. Với diện tích 605,2 km vuông, dân số 10 triệu người và đạt tỷ trọng GDP là 779,3 tỷ đô la Mỹ. Seoul chính là trung tâm kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc và vẫn đang trên đảo phát triển. Công nghiệp điện tử, dệt may, và sản xuất thép chính là những mũi nhọn kinh tế hàng đầu, đưa Hàn Quốc sánh vai với cường quốc Nam Châu. Người dân thành phố Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung là những người rất nhạy bén với xu hướng. Chính điều này đã biến nền kinh tế Seoul luôn thay đổi và tiến lên một cách nhanh chóng ngoài các lĩnh vực mũi nhọn đã kể trên, các lĩnh vực khác như phát triển đô thị, sản xuất, thời trang, làm đẹp ở Seoul được phát triển với tốc độ phi thường, khó có thành phố nào theo kịp. Vị trí thứ 3, Los Angeles, Hoa Kỳ Buổi tiệc của những gã nhà giàu chào đón thêm một vị khách tham dự, đó là thành phố Los Angeles. Thành phố này có diện tích 1.302 km vuông, dân số là 3,8 triệu người và tỷ trọng GDP lên tới 789,7 tỷ đô la Mỹ. Sống với London của Anh, Los Angeles rất nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Ngoài ra, Los Angeles còn nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh khi kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood được đặt tại đây. Trung bình mỗi năm, 400 bộ phim được sản xuất tại Hollywood, phục vụ hơn 4,5 tỷ lượt người xem và mang về doanh thu khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. vị trí Á quân ngày hôm nay, thành phố New York của Mỹ. Nếu bạn cảm thấy thiếu thành phố nào đó, thì đó chính là nó đây rồi, New York của Mỹ. Thành phố này có diện tích 778,2 km vuông, với dân số 8,8 triệu người và tỷ trọng GDP đáng mơ ước. New York là thành phố có nền kinh tế, tài chính lớn nhất của Mỹ và cũng là đầu não tài chính thế giới. Từ đầu thế kỷ 21, GDP hàng năm của New York liên tục tăng nhanh, và luôn ở trên ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Năm 2021, tổng GDP của New York đạt gần 1.500 tỷ đô la Mỹ, sắp xỉ GDP của một nước hàng đầu châu Âu là Italia. Nhắc đến New York là nhắc đến những tòa nhà chọc trời chóng ngợp, những khu phố sầm uất, đông dân cư tập trung những người giàu có và những dịch vụ xa xỉ. Dễ hiểu khi mức sống ở đây cực kỳ cao, cùng với đó là giá bất động sản và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang. Đặt chân đến New York, bạn sẽ choáng ngợp trước những tòa nhà cao chọc trời, chẳng hạn như tòa nhà 102 tầng Empire State với tổng chiều cao tính cả anten là 443 mét. New York cũng được xem là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Rất nhiều công ty nằm trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ, có trụ sở tại đây. New York cũng là thành phố có mật độ người siêu giàu nhất thế giới, với 900 tỷ phú cùng với tổng tài sản lên đến 469,7 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, nhắc đến New York, không thể không nhắc đến quảng trường thời đại, kinh đô của nghệ thuật và thời trang mà ai cũng muốn được một lần đặt chân đến. Cuối cùng là vị trí quán quân, thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Hẳn là một thông tin bất ngờ với không ít người khi một thành phố của châu Á lại chiếm trẻ ở vị trí đầu bảng. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật khi mà Tokyo đạt tỷ trọng GDP lên tới 1.520 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả New York. Thành phố này có diện tích 2.187 km vuông và dân số là 13,1 triệu người. xuất phát điểm là một làng trài thời Edo. Mặc dù trải qua nhiều thảm họa tự nhiên và cả chiến tranh, thế nhưng Tokyo vẫn có sức phát triển đáng nể phục để đạt được vị thế như ngày hôm nay. Các ngành công nghiệp lớn nhất tại Tokyo gồm có điện tử, xuất bản và viễn thông. Tokyo cũng có rất nhiều điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch như tháp Tokyo, công viên Tokyo Disneyland, bảo tàng nghệ thuật đương đại. Nhịp sống ở Tokyo là một guồng quay không ngừng nghỉ. Tokyo ồn ào với những chuyến tàu điện chật cứng vào giờ cao điểm và dòng người kéo dài như vô tận. Tuy nhiên, nét truyền thống vẫn luôn được người dân trân trọng một cách nghiêm túc, thể hiện qua việc duy trì các lễ hội truyền thống hàng năm, thu hút rất nhiều người tham dự. Trên đây,